rất xinh Miêu miêu, á con miêu Nó rất ngoan Bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoát Á con miêu, nó rất ngoan Suốt ngày em đùa chơi với miêu